một cây gạo bỗng dưng bị sét đánh Vỏ cây xước ra lộ mấy câu sắm Vua thì non yếu, tôi thì cường thịnh Họ lê mất, họ lý nổi lên Hướng đông mặt trời mọc, hướng điềm nhà Lý lên ngôi, nay đã hội tụ đầy đủ, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tháng 11 năm 1009, Đại sư Vạn Hạnh và Đào Câm Mộc tập hợp các quan cùng các tướng sĩ tại triều đường cùng nhau phục Lý Công Quẩn lên làm thiên tử. Công Quẩn Đăng Cơ, tức vua Lý Thái Tổ. Thánh Hoàng Dạng tuy Dạng tuy Dạng Dạng tuy Dân chúng thoát khỏi hoàng bảo của vua Lê Tông Định vô cùng hân hoan, một lòng hướng về vị vua nói. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ đặt niên hiệu là riêng là Thuận Thiên, tức là thuận theo ý trời. Ông nhận thấy đất hoa lư chật hẹp, hiểm trở, khi một đất nước muốn phát triển thì phải cần một kinh đô phải hội tụ mọi ưu điểm về chính trị tế, văn hóa nhằm kính kế lâu dài cho con cháu về sau. Nhà vua Hạ Chiêu! Thành Đại la giữa khu vực trời đất, được các thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi nuôi sông sao trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng sợ tối tâm muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh đô về vùng đất mới Khi thuyền rồng của nhà vua sắp cập bến đánh thành Đại La Thì bỗng nhiên một cơn gió ào ào kéo tới Mặt sông cuồng sóng hình ảnh rồng lúc ẩn lúc hiện rồi từ từ bay lên trời tin chắc đó là điềm lành nhà vua hết sức mừng rỡ đổi tên thành đại la là kinh đô thăng long từ đó rồng trở thành là vật thiên của người việt hình ảnh rồng bay lên đẹp đẽ tượng trưng cho khí thế vương lên của nước đại của việt anh hùng mùa xuân năm 1028 nhà vua lý thái tổ lâm bệnh nặng rồi từ trần tay điện Long An Nhà vua trị vì được 19 năm, hưởng thọ 50 năm tuổi Linh cửu của nhà vua được an táng tại quê hương của ngài Cây có gốc mới đâm chồi nảy lọc Nước có nguồn mới bè rộng sông sâu Dù cho nước chảy về đâu Thì ta cũng nhớ nhịp cầu tối tưởng nhớ công lao to lớn của ông người đã khai sáng nên kinh đô Thăng Long tức Hà Nội ngày nay hàng năm vào ngày 16 tháng 3 âm lịch mọi người thường tổ chức lễ đăng quang để kỷ niệm ngày lên ngôi của vua Lý Thái Tổ Kính thưa hội thi, sự phồn vinh của nước Việt Nam hôm nay đã có những hy sinh, mất mát và công lao to lớn của các bậc tổ tiên, của cha anh đi trước. Tuổi trẻ hôm nay